Bác thang lên hỏi ông trời Tôi nay có tuổi dối bời chứng đau Chóng mặt, hoa mắt, đau đầu Suốt đêm thao thức âu sầu năm canh Ôi bạn ơi Bạn sức đề kháng kém là do Anh ơi bạn Là do bạn không chơi đồ đấy bạn ạ à.